Xin chào tất cả anh em, thì ngày hôm nay bộ đồ chơi mà tôi muốn giới thiệu cho anh em cho anh em đi chơi tài xỉu, đi đánh tài xỉu, lắc tài xỉu bịp ở sòng giới, giúp cho anh em luôn luôn có cái tỷ lệ chiến thắng thì cái bộ đồ chơi mà tôi muốn giới thiệu cho anh em ngày hôm nay đó chính là cái bộ đồ chơi hộp tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung thì anh em cũng không còn xa lạ gì về cái bộ đồ chơi hộp tài xỉu cảm ứng như cái nón vét báo dung ở đúng anh em khi anh em đi chơi ở sòng sới thì anh em chỉ cần mang theo cái nón là anh em đã nắm chắc cái phần thắng ở sòng tay đúng không ạ thì ở đây tôi đã làm sẵn cảm ứng vào trong ba cái hột tài xỉu này đúng không ạ tôi đã làm vào mặt lục của nó và đây chính là cái nón vét báo dung cho anh em để anh em biết được là bên trong khi anh em lắc cứ có mặt lục ngửa lên là cái nón này nó sẽ báo dung trực tiếp cho anh em biết có lục hay là không anh em nhé nó thì cái bộ hồn này hoàn toàn là không tang bao cho anh em ăn thua trẻ hột cũng không có tăng tích em nhé bây giờ tôi sẽ test cho anh em phần tăng tích của cái bộ tài xỉu cảm ứng này Đó, đúng anh em hột rất là trong đúng không ạ nước muối thì đổ cho em nhé nguồn nổi cực kỳ là đều khi anh em vớt hột thì anh em rửa qua bằng nước để anh em bảo quản được uh, cái bộ cảm ứng này nó sử dụng nó hiệu quả hơn báo cho anh em chuẩn xác hơn anh em lau khô để tránh tình trạng là những cái nước muối nó bám vào kẽ mặt hột của anh em nhé nam châm thì hoàn toàn là không hít vừa rồi tôi đã test cho anh em cái phần tăng tích của bộ tài xỉu cảm ứng này và bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em để anh em có thể biết được cách chơi và cách sử dụng của cái bộ tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung này cho anh em và khi đi chơi thì anh em mang theo cái nón nón quét báo dung tôi đã làm sẵn vào trong cái nón này khi anh em đi chơi thì anh em gạt nút công tắc khởi động ở bên trong cái nón này nó sẽ rung cho anh em một nhịp là nó đã báo cái nón này nó đã khởi động và anh em chỉ việc đội lên và anh em chơi gọi khi anh em lắp bên trong có mặt lục nổi lên thì thì nó sẽ báo dung cho anh em biết bên trong có lục hay là không anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đi vào test luôn cho anh em cái độ hiệu quả cũng như cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung này cho anh em đúng không ạ bây giờ tôi sẽ đội cái nón này lên trên đầu và tôi sẽ cảm nhận độ dung có lục nổi lên tôi sẽ báo cho anh em biết bên trong có lục hay là không anh em nhé máy báo cho tôi biết rằng là bên trong này có lục anh em nhé có lục anh em đánh lục tài đúng không ạ vui cho anh em đó đúng không ạ ba bốn sáu có lục anh em nhé nón báo dung cực kỳ là êm đúng không ạ và rất là hiệu quả chính xác anh em nhé máy tiếp tục vẫn dung đúng không ạ vẫn dung thì chắc chắn với anh em rằng là bên trong này nó sẽ có lục anh em nhé tiếp tục anh em đánh lục tài đúng không ạ đó anh em một năm sáu vẫn có lục anh em nhé tiếp tục test cho anh em thêm vài chén nữa đó, thì cái chén này máy không báo dung đúng không ạ? không báo dung thì anh em có thể đánh xỉu hoặc là anh em có thể bỏ tùy theo anh em đúng không ạ vui cho anh em đó anh em không có lục đúng không ạ một một bốn rất là hiệu quả anh em nhé tiếp tục test cho anh em máy báo tiếp tục bên trong này không có lục anh em nhé tiếp tục không có lục thì anh em có thể đánh xỉu hoặc là em không đánh Đó, đúng không vui cho anh em báo ba hai anh em không có lục đúng không ạ tiếp tục test cho anh em chén cuối cùng anh em nhé đó thì chén này tôi sẽ đặt hết tiền của tôi vào à, con lục anh em nhé anh em đánh lục tài đó, máy báo dung cho tôi biết là bên trong này có lục anh em nhé đó đúng anh em 156 có lục đúng không ạ rất là hiệu quả và chính xác đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em về phần tăng tích của cái bộ hột tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung này cho anh em và cái độ hiệu quả cũng như cái độ chính xác mang lại cho anh em khi anh em đi chơi ở sòng sới thì anh em nào có nhu cầu anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại đã để ở trên màn hình ngoài bộ đồ chơi hồ tài xỉu cảm ứng và cái nón quét báo dung này ra thì bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều loại đồ chơi chuyên về tài xỉu bịp và cô bịp tất cả các loại đồ chơi về dòng bịp anh em nhé thì anh em đăng ký kênh để anh em được theo dõi những cái video mới nhất mà bên tôi sẽ đăng tải lên cho anh em chọn lựa cho mình cái bộ đồ chơi ưng ý phù hợp với dòng giới của mình và mang lại cái độ hiệu quả cũng như độ chiến thắng cho anh em thì video này tôi làm đến đây là kết thúc chào tạm biệt tất cả anh em